Và chúng ta đi vào bài học hôm nay đó là hàm số bậc 2. Vậy trước khi đi tìm hiểu về cái khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến cũng như là cách để vẽ đồ thị hàm số bậc 2 đầy đủ, chúng ta sẽ đi tìm hiểu hàm số bậc 2 đầy đủ sẽ có dạng như thế nào, tập xác định của chúng ra làm sao. Ok chưa? Và chúng ta sẽ có phần đầu tiên đây. Hàm số bậc 2 được cho bởi cái công thức được cho bởi công thức. Công thức của chúng ta là gì? Y bằng AX bình phương cộng với BX cộng với C. Trong đó A phải khác không. Nhớ cho thầy nha, hàm số bậc 2 có dạng như thế này và A bắt buộc phải khác không. Thì như chúng ta đã biết, khi chúng ta thay x bởi một giá trị bất kỳ thì chúng ta luôn luôn tìm được một giá trị y. Khi đó hàm số này sẽ có tập xác định. Tập xác định của hàm số là D bằng R. Tức là chúng ta thay x bởi một cái giá trị nào đó, chúng ta không quan tâm giá trị x là bằng bao nhiêu thì chúng ta luôn luôn tìm được y. Hiểu chưa? Đấy là tập xác định của hàm số Và chúng ta có một cái chú ý như sau này Lớp 9 chúng ta học về hàm số nào nhỉ? Y bằng AX bình phương trong đó A phải khác không Và các em cũng đã được vẽ đồ thị hàm số đó rồi Đồ thị hàm số y bằng AX bình phương có dạng là một parabol đúng chưa? Thì trường hợp đặc biệt hay là chúng ta có như sau này, hàm số y bằng ax bình phương với a khác không thì là một trường hợp riêng là một trường hợp riêng của cái hàm số bậc 2 đầy đủ Đúng chưa? Vậy thì nó là trường hợp riêng Các em đã được vẽ, đã được khảo sát cái hàm số này rồi Đã được khảo sát này, đã được vẽ đồ thị rồi Vậy từ cái trường hợp riêng này Chúng ta phát triển lên cái trường hợp Trường hợp đầy đủ là Y bằng AX bình phương Cộng với BX cộng với C Ra làm sao? Bây giờ chúng ta sẽ đi cùng đi tìm hiểu Cách vẽ đồ thị cái hàm số y bằng ax bình phương cộng bx cộng c trong đó a à, khác không ok chưa và chúng ta đi vào cái phần thứ nhất của chúng ta như sau đồ thị hàm số bậc 2 bây giờ để xét cái đồ thị hàm số bậc 2 này thì trước tiên thầy sẽ nhắc lại cho các em các kiến thức liên quan đến cái hàm số y bằng ax bình phương mà chúng ta đã được học từ lớp 9 nha hàm số này